Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vũ Đức Đam từ Bồ Tát đến tội đổ. Mị dân chính là hình thức để che đậy bản chất sự thật và phô diễn cho người dân thấy những hình ảnh đẹp đẽ, cao thượng, nhân ái được giàn dựng. Người dân Việt Nam thường đánh giá người khác qua sự thể hiện hình thức ở bên ngoài chứ không nhìn vào năng lực của người đó. Cộng thêm sự tuyên truyền của báo chí nhà nước nên các quan chức thực được đánh bóng có vẻ bề ngoài khá kỹ lưỡng. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2016 khi đó, ông Vũ Đức Đam khoác lên mình bộ trang phục thanh niên sung phong cùng 500 sinh viên tham gia nhặt rác trồng cây quanh hồ Linh Đàm ở Hà Nội. Lúc đó thì báo chí ca ngợi ông Đam lên tận mây xanh và họ ca tụng bộ trang phục ông mặc là giản dị. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam làm hình ảnh trước truyền thông công chúng trong khi đó, một số người được báo chí nhà nước gọi là thành phần phản động thì gọi những trò mà Vũ Đức Đam diễn là trò mèo. Bởi theo quan điểm của họ, điều mà người dân cần ở Vũ Đức Đam là thực hiện chính sách vĩ mô, chứ không phải làm những việc của công nhân vệ sinh như thế. Phó Thủ tướng có vai trò của Phó Thủ tướng và Phó Thủ tướng cần làm tốt việc của mình. Chỉ có chính sách tốt mới tạo ra tác động tích cực đến xã hội có những hình ảnh màu mè không làm thay đổi cuộc sống của người dân. Thực ra, ông Vũ Đức Đam là người rất giỏi xây dựng hình ảnh. Trong xã hội, đâu đầu cũng thấy quan chức thì hách dịch, cậy quyền, cậy thế, thì hình ảnh bình dân của ông Vũ Đức Đam dễ đi vào lòng người. Trong chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đó, ông Vũ Đức Đam là người giỏi tạo nên hình ảnh cá nhân trước truyền thông. Vào tháng 3 năm 2020, giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát nhẹ rồi tan. Nhiều đợt như vậy, trong khi đó cả thế giới đang phải gồng mình chống đại dịch. Nước Mỹ, cường quốc hùng mạnh với nền y học số 1 của thế giới cũng phải vật lộn với cơ đại dịch tồi tệ nhất của lịch sử. Các nước phương Tây cũng trong tình trạng tương tự, nhưng không hiểu sao Covid chỉ thoáng nhẹ ghé qua Việt Nam rồi rút đi mà không để lại hậu quả nào Chớp lướt thời cơ, Đảng Cộng sản liền tung hô hình ảnh sự tài tình của Đảng. Trong vai trò là ông Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm Phó Thủ tướng, ông Vũ Đức Đam đã xây dựng hình ảnh như là một nhà lãnh đạo tài ba, làm cho Covid phải khiếp sợ. Đây là hình ảnh ngày đó thì ông Vũ Đức Đam được ca tụng là Bồ Tát Sống. Vào ngày 3 tháng 4 năm 2020, trên trang Facebook Hà Nội đã tưng búc tranh vẽ ông Vũ Đức Đam của tác giả Nguyễn Tấn Phát trong group Yêu Hà Nội cùng với lời chia sẻ rằng họa sĩ chân yếu tay mềm chỉ biết ở nhà dùng bút để thể hiện tâm sự, cầu chúc cho các cơ quan chức năng đẩy lùi dịch bệnh cho nhân dân bình an. Dù vất vả, trang bị kín mít vẫn không giấu được vẻ đẹp của tâm hồn. Những việc làm của con người ấy, xã hội sẽ luôn thấu hiểu và sát cánh và vẽ trân trọng. Trang này đã nhận được đến 10.000 link và bức ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội nhưng ôi thôi, qua năm 2021 thì thảm họa lại ập đến. Đại dịch Covid thật sự tràn vào khiến cho người dân Việt Nam thêm khốn khổ. Đảng Cộng sản và chính phủ bất lực trong công tác phòng chống. Lúc này bản chất thật của Vũ Đức Đam mới bộc lộ. Ngay trong đại dịch, trong cơn bĩ cực của người dân, những lãnh đạo cao cả, tài tình đã cấu kết với nhau và cấu kết doanh nghiệp để móc tiền của dân. Cụ thể, Bộ Y tế và những nhà lãnh đạo phòng chống dịch, trong đó có ông Vũ Đức Đam, đã để cho Việt Á cung cấp vật tư chống dịch với giá trên trời. Họ ép buộc người dân phải đi xét nghiệm, phải cách ly với chi phí rất đắt đỏ. Lợi dụng lúc khốn khó để móc hầu bao của dân, đây mới là bản chất thật của Phó Thủ tướng mà nhiều người trước đó đã tung hô như bổ tát sống vậy. Đây là hình ảnh Bộ Chính trị đã quyết định số phận cho ông Vũ Đức Đam hiện nay, vụ Việt Á đã dính tới cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ông Trung Ngọc Anh. Cả hai bộ này đều thuộc quyền quản lý của ông Vũ Đức Đam. Trong nhiều lời bình luận trước đây, tờ Thời báo chấm đã phân tích là Vũ Đức Đam không thể vô can trong vụ án Việt Á. Và thực tế là vào ngày 27 tháng 12 vừa qua, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã họp bàn về số phận của ông Vũ Đức Đam. Tới ngày 30 tháng 12 thì Trung ương Đảng họp bất thường sẽ gật kết luận của Bộ Chính trị vào ngày 5 tháng 1 năm 2023 và Quốc hội cũng họp bất thường để bãi chức vụ ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Như vậy là từ bố tát sống cách đây 2 năm, ông Vũ Đức Đàm giờ đã biến thành tội đồ. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có cho khởi tố vụ án này hay không vẫn đang là một câu hỏi được đặt ra. Dù có khởi tố hay không khởi tố thì tội của Vũ Đức Đam đã rõ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 ngày phán xét đã lên lịch hai thanh củi gọc chờ ngày đốn. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để đưa ra mức kỷ luật hàng loạt cho các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản. Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực của Chính phủ. Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021 đã bị đưa ra kỷ luật và người đứng đầu Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ này chính là ông Phạm Bình Minh. Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2021-2026 cũng bị đưa lên thớt mà người đứng đầu là ông Bùi Thanh Sơn. Đây là hình ảnh vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, Bộ Chính trị đã họp và đưa ra quyết định. Cho đến thời điểm hiện nay, Bùi Thanh Sơn đã bị kỷ luật, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng chưa cho biết liệu ông Bùi Thanh Sơn có bị cách chức hay không cùng một tội giống nhau nhưng thông tin từ bên trong đưa ra cho thấy ông Phạm Bình Minh sẽ bị cách chức. Nếu vậy thì ông Bùi Thanh Sơn cũng khó mà thoát tội. Sau khi Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã họp xong thì phần còn lại là thủ tục ở Quốc hội. Lẽ ra, việc thay đổi nhân sự cần đợi đến kỳ họp Hội nghị Trung ương tiếp theo sẽ diễn ra vào khoảng 5 tháng nữa thì ngày nay, vào cuối năm 2022, Bộ Chính trị đã cho Ban chấp hành Trung ương họp bất thường vào chiều ngày 30 tháng 12 để công bố quyết định thay đổi nhân sự của mình. Cho đến ngày 28 tháng 12 thì báo chí cho biết vẫn chưa có thông tin chính thức về nội dung kỳ họp bất thường này. Nhưng thực chất, Bộ Chính trị và Ban Bí Thư đã có quyết định rồi. Nhiệm vụ của Trung ương Đảng chỉ là gật theo Bộ Chính trị mà thôi. Theo lịch trình thì cứ mỗi năm có hai kỳ hội nghị Trung ương. Tuy nhiên, nếu có những yêu cầu đột xuất thì Bộ Chính trị sẽ triệu tập các cuộc hội họp nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách bất thường để quyết định những vấn đề cho Bộ Chính trị đặt ra. Hội nghị Trung ương bất thường lần trước là vào ngày 6 tháng 6, Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng hai ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm, đó là ông Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh. Sau khi bị kỷ luật một ngày thì hai ông này bị bắt. Đây là hình ảnh Trung ương Đảng họp bất thường vào ngày 10 tháng 12. Lần này, theo dự đoán sẽ là kỷ luật 3 người đó là ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ông Vũ Đức Đam cũng Phó Thủ tướng và ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Không biết sau khi ra quyết định kỷ luật thì ông Nguyễn Phú Trọng có cho ông Tô Lâm bắt người liền như được trường hợp của ông Trung Ngọc Anh và của ông Nguyễn Thanh Long trước đây hay không. Kỳ họp bất thường lần trước đúng vào dịp họp Quốc hội nên Quốc hội đã bãi nhiệm ông Nguyễn Thanh Long và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội họp bất thường bãi nhiệm ông Trung Ngọc Anh. Hai ông này đã bị bắt ngay sau khi cơ quan kia bỏ phiếu bãi nhiệm. Có lẽ lần này ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Bùi Chính Sơn sẽ bị bắt sau kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 chứ không phải bắt sau hội nghị trung ương bất thường. Vào ngày 21 tháng 12 vừa qua, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ có kỳ họp bất thường từ ngày 5 tháng 1 năm 2023 cho đến ngày 9 tháng 1 năm 2023. Quốc hội họp bất thường để làm thủ tục hợp thức hóa về vấn đề Hội nghị Trung ương bất thường đã ra quyết định, đó là bãi nhiệm những người mà Trung ương đã kỷ luật. Khi Quốc hội họp thì ắt sẽ có bãi nhiệm, nhưng không biết là bãi nhiệm bao nhiêu người. Có thể là hai người mà cũng có thể là ba người. Đây là hình ảnh Quốc hội sẽ họp bất thường vào ngày 5 tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, kỳ họp bất thường của Quốc hội cũng sẽ chính thức phê chuẩn nhân sự để thay thế. Dư luận cũng sẽ rất quan tâm liệu ông Nguyễn Thanh Nghị có nên làm phó thủ tướng hay không? Hay là phải chờ đến khi có thông tin chính thức về trường hợp của ông Lê Văn Thành thì Nguyễn Thanh Nghị mới có thể lên thay được. Cuối năm 2023 và đặc biệt từ cuối năm 2022 cho đến đó hứa hẹn là thời kỳ đại hạn của các quan lớn. Tình trạng người thì bệnh nặng, người thì mất chức, kẻ thì vào tù sẽ còn rất nhiều. Bởi trong chế độ này ai cũng có thể là thanh củi dự bị cho ông Nguyễn Phú Trọng